cái phần đất này là phước cũng ờ, vừa mới mua thì nói nói ra thì ờ, thật sự là không ai hiểu không ai nghĩ tới nhưng mà thật sự ra cái này là tiền của phước tự bỏ ra mua nha à, nhiều bạn lên bình luận hay là nói ờ, những cái vấn đề chẳng hạn như là ừ tiền này cũng là của bá tánh tiền này của người khác nhưng mà phước xin hứa nha không có ai bỏ tiền ra mua cái phần đất này phước bỏ ra 850 triệu 305 mét vuông và cái tiền này là phước vay ngân hàng 1 tỷ để mua và góp 15 năm nên Phước khẳng định nó như vậy bởi vậy đừng đừng có ai mấy bạn mà bình luận á hay lên bình luận mà chẳng chẳng hạn như không góp ngàn nào vô để hỗ trợ để giúp phụ thì thôi để cho người khác làm Dạ, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước đang có mặt tại uh, máy ống dưỡng lão à, Và hôm nay là phần uh, ờ, 17 Tuần thứ 13 à, địa chỉ của má dưỡng lão ở đây à, là ấp Tân Lợi xã Tân Thới huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ thì à, cũng như thường lệ vào hàng tuần thì Phước sẽ à, ghé lại đây để cập nhật cái tiến độ cho cô chú anh chị tiện theo dõi cũng như là chi phí chi tiêu hay là danh sách mạnh thường quân hỗ trợ à, trong tuần đó rồi thì bây giờ Phước sẽ à, như mọi tuần đi thì Phước sẽ à, xem à, mời cô chú anh chị xem coi tuần này mình à, đã làm thêm những gì nha thì hôm nay thì chắc cũng đã làm xong khoảng cỡ 85 phần trăm rồi à, phần trong thì đã làm xong hết tất cả rồi thì bây giờ là mình chỉ còn có cái à, từng sau là sẽ kéo ra ngoài để làm cái thành à, gào cái sơn giờ Phước sẽ giới thiệu sơ lại cho cô chú anh chị những người đã từng xem thì sẽ hiểu và những người đã mới xem thì sẽ biết à, sắp tới mình sẽ làm cái gì nhé thì à, bên đây sẽ là cái sân thì à, chừng nữa cái này mình sẽ ginh ra làm sao còn cái phần ờ, này thì mình sẽ xây lên 3 mét sau đó Phước sẽ làm cái bảng tri ân mé này à, kế bên là sẽ là một cái ờ, bảng ờ, chú đại bi kế bên nữa sẽ là một cái bức tượng Phật và một có cái một cái hồ hồ nông bộ nhỏ là kế bên là sẽ trồng cây rồi sơ bộ là như vậy bên đây thì Phước sẽ đặt một cái cái bằng đá tại khi mình xây lên nó sẽ có cái cái vách tường cái góc chữ L thì mình sẽ để một cái không phải cái bồn cái băng đá kèm theo cái bàn bên đây thì nữa mình nó sẽ có một cái lỗ trống à, như vậy mình sẽ bắt chỉ đó cái lỗ trống gì nè mình sẽ bắt chỉ sau đó mình phước sẽ vẽ hình này nọ lên để tới đó mình vẽ hình hoa sen mình sẽ kêu thợ vẽ là vẽ hình hoa sen hay cái này cái kia nói chung là hướng về à, à, những cái à, mà về chương trình từ thiện hay là thiện nguyện rồi bây giờ phước sẽ mời cô chú anh chị mình đi vào trong nha cửa bốn cánh thì cũng đã lắp rồi nhưng mà chưa gắn kiến nha rồi tuần này thì nó có sẽ một số thay đổi à, khác như tuần rồi là bây giờ thì gạch thì mình đã lót sạch xong hết tất cả phần trong đây là gạch nhám nha đó gạch 6 tấc nhám nè đó, rất là đẹp tường thì mình cũng đã sơn à, đi hết một lần nước rồi lần sau mình sẽ đi thêm lần nước nữa mấy cái khung này nữa mình sẽ lên màu với à, vào thứ tư thì sẽ đóng lao phong lao phong thì mình cũng đã bán xong rồi cái phần chi phí cũng đó đó cũng đã xong giờ cái này tuần sau mình bắt đầu sẽ tiến hành lau chùi và chào gòn bên đây thì nữa khi bước vô bước sẽ để một cái bàn thờ bàn thờ Phật à, thờ là tam thánh mình sẽ trang trí thờ Phật còn bên đây là Phước sẽ để một cái bàn để uh, một cái bàn uh, cái bàn chấm để mình để đồ đồ này nọ đồ lên ở đây sẽ có một cái bàn thờ nha rồi bắt đầu mình sẽ đi ra làm sao đây đây là cái tấm kiến nè cái tấm kiến nè thì nữa mình sẽ gắn vô đây nè đây gắn vô cái khung này gắn vô đây để từ đó từ cái từ chỗ này là kiếm này nè đó mình nhìn thẳng là phải ra sao nè đi bắt đầu giờ mình đi vòng ra sao nha đó hai bên mình đã ốp tường nữa xong rồi giờ thì mình đã lót sàn xong luôn rồi nè đó tại nó chưa có chùi á đâu chùi mới ốp xong hôm nay là ngày à, cũng là ngày à, ngày ngày mấy ta để phước coi lại nha ngày 13 ngày 13 à, với ngày 12 ngày 12 tây tháng 3 ngày 12 tháng 3 nha rồi ở đây thì mình cũng đã lót sàn xong giờ Phước sẽ dập đây là cái phòng đầu tiên từ xa mình sẽ đóng vào không đó mình đã đi một uh, sân nước mình đã đi hết một lớp rồi ấp từ sạch luôn hết đây đây vậy xin những ngồi hướng này có có sẵn luôn nè ngồi thử đi anh ở kia hình ngồi thử luôn nghe coi cảm giác thôi ngồi thử à, đó à, à. này còn nói cho cái ngồi xuống mà này vệ sinh đây đường thoát nước thoát nước mình đã gắn rồi đường thoát nước nè đó đó là làm được rót nước rồi rồi giờ mình sẽ qua phòng bên kia bên kia thì phòng bên kia sẽ rộng hơn cái phòng này mình tại vì mình sẽ chia là hai khu á một khu ông và một khu bà để cho tiện cửa ngoài mình không có làm để gì cho nó thoáng rồi đi ra thì sẽ cái cửa sổ rất là thoáng mát luôn đây là một khu nữa thì cái khu bên đây thì nó sẽ rộng hơn khu bên kia để mình coi thêm số lượng ông bà nhiều hay là ông nhiều hay là bà nhiều thì để mình sắp xếp đó cộng thêm sang nữa mình sẽ đặt giường đặt giường ta có thể bên đây bên kia như bên kia thôi không có khác gì nhưng nó rộng hơn nữa mình sẽ đặt giường xong mình để mình treo mấy quạt treo tường lên rồi đóng là phòng từng sau mình sẽ đóng đó đó đóng tới cái ờ, mé dưới đó đó cửa đâu trong đóng gắn rồi namo đụng gắn rồi còn phần sau này thì tuần sau mình sẽ ờ, lót tiếp trong kia là cái kho nhà vệ sinh với lại ờ, lỡ thì viên không luôn đi dép để hôm trước rồi cô chú anh chị tuần sau mình lót cái này do là cái miếng đất bên kia Phước ờ, cũng mua xong rồi nên là Phước mở thêm cái, cái cửa sổ nữa ở trong kho cho nó thoáng đó mở cái kho này là kho để đựng đồ để em vô em quay cho gồng ờ, đó kho đựng đồ này là kho đựng đồ nha nữa cũng sẽ đóng vào phòng này hết luôn đó kho và tuần sau mình sẽ bắt đầu à, à, dán dán ở nhà vệ sinh nhà vệ sinh trong đây nè nhà vệ sinh này là để dành cho khách tham quan với lại à, những à, à, cô chú anh chị giữ ở đây mình sẽ đi từ sau cũng gắn luôn dạ ốp gạch rồi luôn còn cái bếp thì nữa mình sẽ làm cái bếp ở đây đây là nó có chừa mấy cái đường nước sẵn nè đó cái đường nước đây nữa mình là gắn cái labo bếp đây labo đôi nha rồi cái bếp mình làm cái khung bếp ở đây để cái đây nó bắt ra ngoài đó cho nó nó nó có ánh sáng làm bếp về sau thì à, mình à, sẽ à, mua thêm một cái tủ lạnh một cái tủ đông kèm theo cái máy giặt máy giặt thì tạm thời mình chỉ mua một máy thôi máy bự thôi để coi số lượng ông bà như thế nào với lại hiện tại cũng chưa có ai hỗ trợ những phần đó thì để tính sau đi từ từ tính tiếp làm theo từng công đoạn rồi bắt đầu này là mình ra phía ngoài ở đây mình đi ra cổng sau đây thì nó sẽ có một cái lối thoát hiểm lối thoát hiểm mấy bên này đường đi thì mét sáu đó bắt đầu từng sau là làm rồi đó đường đi mét sáu nè đây đường đi rất là rộng mình sẽ xây lên làm đường đi xong rặt băng đá bên mấy đó rồi phước cũng đang à, kêu tiến hành làm cái bờ kè luôn rồi cái bờ kè thì chút xíu nữa phước sẽ dẫn cô chú à, anh chị lên phía sau phía trước chứ giờ còn bên đây thì nữa mình sẽ trồng rau đó cái phần đất này là phước cũng à, vừa mới mua thì nói nói ra thì à, thật sự là không ai hiểu không ai nghĩ tới nhưng mà thật sự ra cái này là tiền của Phước tự bỏ ra mua nha à, nhiều bạn lên bình luận hay là nói uh, những cái vấn đề chẳng hạn như là ừ tiền này cũng là của bá tánh tiền này của người khác nhưng mà Phước xin hứa nha không có ai bỏ tiền ra mua cái phần đất này Phước bỏ ra 850 triệu 305 mét vuông và cái tiền này là Phước vay ngân hàng 1 tỷ để mua và góp 15 năm nên Phước khẳng định nói như vậy bởi vậy được đừng có ai mấy bạn mà bình luận á hay lên bình luận mà chẳng chẳng hạn như không góp ngàn nào vô để hỗ trợ để giúp phụ thì thôi để cho người khác làm cái này là phước lấy tiền đất ở nhà như là giấy tờ nhà đất của phước rồi phước đi phước vay ngân hàng làm thủ tục vay để phước mua cái phần đất này để làm vô cái mục đích chung là cái máy ấm để làm giường rau cho các cụ về sau sử dụng và góp là tự phước góp phước tự bỏ tiền phước góp nha và ngày mai nha đầu tuần thì bắt đầu sẽ tiến hành bơm cát vô đó tới những cái cột ở đằng sau luôn á 350 ờ, bảo quên 305 mét vuông ngang là gần 10 ờ, mét rưỡi dài là 34 ờ, mét 5 hàng rào thì nửa phút cũng sẽ xây hết luôn hết phần đất của mình ở đây cái là đất của mình rồi giờ là mình sử dụng nguồn tích chung nên mình xây hết làm rào luôn sau đó xây lên đây một cút làm rào giống như bên bển vậy đó đó giống như bên đó vậy cô chú anh chị mình làm rào lên xong bên kia thì mình xây lên một mét xong mình kéo lưới 40 giáp hết luôn ôm hết vô cái máy ấm luôn để mình à, trồng rau nuôi gà để như, như chẳng hạn về sau không có ai hỗ trợ hay là không có ai giúp đỡ nữa thì mình có cái này để cho các cụ dùng thì phước về sau nếu mà vậy nếu mà chẳng hạn như kinh phí hay là cái nguồn mà chẳng hạn như mạnh thường quân hỗ trợ ông bà không còn nữa thì sao mà để sống đây nên phước mới nghĩ lâu dài tí xíu ừ thôi thà mình trồng rau mình nuôi gà có gì ăn nấy gạo thì ông bà lớn tuổi ăn cũng không bao nhiêu với lại mình chỉ trả tiền nghiện nước thôi còn mấy phần khác thì về sau là khỏe rồi ổn rồi rồi mặt trước này nè giờ đi ăn trước nha phước sẽ chỉ cô chú anh chị để sắp tới mình sẽ làm cái ờ, bờ kè đây bờ kè thì à hôm nay đã vô điện luôn rồi nhá điện kéo qua luôn rồi nè điện kéo vô luôn rồi chút xíu nữa phước sẽ thông báo cái à, phí là bao nhiêu cho cô chú anh chị chung với ờ, cập nhật danh sách và chi tiêu hàng tuần luôn của tuần này đó mình sẽ làm bờ kè ra đây đây ra mình sẽ ra 3 mét nha 3 mét rồi tới hết máy ấm tạm bờ kè ở đây xong mình sẽ làm một cái nhà mát cái nhà mát mé ngoài này làm nhà mát để nữa có ai có tham quan cho mình để mình dang võng cho nằm nghỉ ngơi đó bên đây thì vẫn là có ờ, băng đá mình đặt cặp dài cái đường đi này đường đi bên hông rất là tiện để cho nó thoáng mát luôn rồi thì sau đây à, Phước sẽ à, à, cập nhật cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ à, trong tuần này cho cô chú anh chị để mình tiện theo dõi nha rồi thì bây giờ Phước sẽ cập nhật danh sách quý mạnh thường quân hỗ trợ à, trong à, tuần à, 13 và phần thứ 17 nha từ ngày 5 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tây tháng 3 năm 2022 thì à, tổng cái số tiền Phước nhận được thêm là 47 triệu 204 ngàn đồng à, danh sách mạnh thường quân từ 1 đến 100 à, ủ anh từ 1 cho đến 312 à, thì cô chú anh chị có thể xem lại ở à, những phần trước à, của kênh YouTube Phước Cần Thơ hay là trên trang fanpage Phước Cần Thơ. À, số thứ tự tiếp theo 313 là cửa hàng Vĩnh Hiệp và ở Long Xuyên và gia đình chú Long ở Mỹ à, hỗ trợ 30 triệu và trong 30 triệu này là có của bà Thái Bích Hà 100 USD cô Đặng Mỹ Hằng 100 USD và cô Thái Mỹ Tú 100 USD thì à, 30 triệu này thì à, chú à, chú Long à, với gia đình à, muốn góp phần vào để à, thỉnh cái bức tượng về à, thì tượng thì Phước cũng đã đặt cọc rồi bức tượng quan âm hơn trước đó thì Phước Phước cũng đã đặt cọc rồi và à, sau khi à, chú ờ, chuyển tiền cho Phước để hỗ trợ thì ờ, cũng có mạnh thường quân họ hỗ trợ để ờ, phụ vào những bức tượng à, như là vài triệu hay là một hai triệu ba bốn triệu bốn năm triệu thì thôi à, trước sau gì thì cái phần này thì nó cũng là chung của máy ấm nên Phước xin phép à, cộng chung cái danh sách vô chung luôn của phần máy ấm để chừng nữa mình chi tiêu ra cho nó tiện nó chứ mình chia hai ba phần thì nó cũng hơi khó khăn à, cái chẳng hạn như cái phần này của tượng của người này tượng của người kia thì ở trên bảng chia ân à, nó rất là khó thì không sao cả nó cũng chung về mục đích chung là vì cộng đồng rồi số thứ tự tiếp theo à, nên à, mong à, cô chú anh chị mình à, hiểu dùm Phước nha 314 là chị Nguyễn Thị Mỹ Hương 100 USD 315 là cô Hoa Minh ở Houston, Texas, Mỹ 100 USD 316 là chị Sandy Lu ở Mỹ hỗ trợ 100 USD 317 gia đình anh Tấn Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 200 USD 318 cô Tuyết Nga hỗ trợ 2 triệu 319 cô Liên hỗ trợ 1 triệu 320 bạn LN hỗ trợ 250.000 đồng 321 bạn Phương Duyên hỗ trợ hay là Phượng Duyên gì đó hỗ trợ 200.000 đồng 322 bạn Hà Hà My Thảo Nhi hỗ trợ 100.000 đồng 323 bạn Phan Tô Quyên hỗ trợ 200.000 đồng 324 bạn La Sưng Hoa hay Sưng Hòa gì đó hỗ trợ 500.000 đồng 325 em Trương Ngọc Cẩm Em hỗ trợ 2 triệu thì tổng cái số tiền của trong tuần này Phước nhận là 47 triệu 204 ngàn đồng thì như nãy Phước đã cũng đã nói thì Phước xin phép Phước cộng chung vô tại vì cọc uh, của máy ấm thì Phước cũng uh, cọc bức tượng thì Phước cũng đã cọc rồi nhưng mà hiện tại Phước chưa có trừ ra nha tại để sau khi xong rồi coi cái tượng bao nhiêu thì Phước sẽ thông báo ở các clip sau khi mà đã thỉnh về đây Phước đang lựa ngày khi chừng nào gần hoàn thành thì hồi tuần rồi là mình còn dư là Ủa tổng cái số tiền của tuần này chứ là 47 triệu 750 ngàn đồng hồi tuần rồi mới còn dư là 47 triệu 204 ngàn đồng thì tổng hai cái số tiền mình cộng lại là quỹ mình còn tổng cộng là 94 triệu 929 ngàn đồng rồi bây giờ mình sẽ tính cái phần thu chi nha của à, tuần này nha à, về à, vật tư à, cát đá xi măng thì là 17 triệu 800 17 triệu 860 ngàn đồng à, tiền phát cỏ phát cỏ là phát cái bên miếng đất kia thì Phước thì à, Phước nói thiệt Phước cũng chỉ hùng vào là để uh, hùng chung vô luôn nhưng mà mấy cái phần khác về xây dựng hay là bơm cát thì à, Phước cũng à, rất là mong cô chú anh chị hay là phần những cái phần lặt vặt khi làm gào thì Phước cũng mong cô chú anh chị hỗ trợ thêm cho máy ấm tại vì à, Phước <laughs> về sau cũng phải góp nữa nặng lắm để tiền phát cỏ là công là 200 ngàn tiền xăng là 60 ngàn là tổng cộng là 260 à, mấy cái co nước với cái bộ van của mấy cái bồn rửa tay á mấy co nước mà nãy như Phước dặn dặn trên mấy cái labo nó có thường mấy có đường mấy cái dặn dặn á với mấy cái dụng cụ làm nước nè mấy cái lặt vặt á rồi à, cái đồ à, đậy mấy cái đồ đậy nhà vệ sinh đó đậy à, mà cái để đường thoát nước á mấy cái gì đó nói chung là nãy phước có chỉ trên clip đầu của chú anh chị xem thấy rồi còn mấy cây sủi tường nè sủi tường để mình cạo làm bê nè rồi với lại giấy nhám để trà nè thì tổng cộng là 1 triệu 390 ngàn đồng à, tiền cà phê với lại Phước mới kêu thêm 5 thùng nước nữa để ờ, cho mấy ờ, anh thợ ở đây dùng là của từng rồi năm thùng nước thì mình uống chắc cũng lâu lắm tại <laughs> uống lâu lắm mới hết năm thùng thì tổng cộng là 640.000 đồng như nãy Phước có nói đó cái phần mà vô điện đó đó nãy kéo điện đó điện là điện của nhà nước nên về sau mình xài nó sẽ rẻ bây giờ à, kéo điện là từ bên cột bên kia kéo qua từ bên sông đó mình kéo qua thì bên phía nhà nước họ lấy là 4 triệu 660 ngàn đồng thì à, phước à, bồi dưỡng cho mấy anh em thợ đồ luôn với lại mấy em mấy mấy anh em mà để à, đi là vô đường điện rồi nè làm tròn luôn là chẳng là 5 triệu về tiền công á, là 16 triệu 8 vẫn như thường lệ thì tổng cái số tiền á, vừa vật tư và với hồi nãy giờ Phước đọc cộng với 16 triệu 8 tiền công thì là 41 triệu 950 ngàn đồng thì mình lấy uh, 94 triệu 929.000 đồng mình trừ cho 41 triệu 950.000 đồng thì tổng cái số tiền 94 triệu 929 ngàn đồng là tổng quỹ nha hồi nãy như nãy Phước có nghe cô chú có nghe thì từ đầu đến giờ Phước đọc đó thì là mình trừ cho tổng cái phần mà chi hồi từng rồi là 41 triệu 950 ngàn đồng thì sau đó là mình sẽ còn hiện tại Phước vẫn còn đang giữ là 53 triệu 004 ngàn đồng thì cái số tiền này mình bắt đầu mình sẽ tiến hành làm tiếp những cái phần sau đó mấy cái này là cái giấy hóa đơn của à, mua bye gió quá thì từ sau mình sẽ à, làm gì mình bắt đầu mình sẽ tiếp tục chi tiếp còn về tượng thì à, như là phước đã đặt cọc rồi nhưng mà phước chưa có trừ ra phước để đó khi nào tượng về thì phước sẽ trừ sau để coi bao nhiêu tại còn phải vận chuyển nó vận chuyển thì nghe đâu là miễn phí đó nhưng mà không biết còn phát sinh thêm gì không rồi thì à, tạm thời là à, Phước cũng à, vừa cập nhật xong à, của từng à, 13 phần 17 thì số tiền còn giữ là 53 triệu 004 ngàn đồng thì Phước cũng à, rất là mong cô chú anh chị à, nếu mà có phát tâm thì à, vẫn tiếp tục à, đồng hành hỗ trợ tiếp tại vì mình đã đi hết nói chung là khoảng 85 phần trăm rồi của máy ấm rồi chỉ còn có 15 phần trăm nữa thôi à, Phước rất mong à, sự chung tay của mọi người để hỗ trợ à, tiếp Ờ, cho máy ấm nó được hoàn thiện còn khi còn hoàn thiện vô là còn mấy cái phần lặt vặt nữa nè tủ lạnh nè quạt nè rồi ờ, đi điện thì mình chưa đi nữa nha điện nè còn uh, um, tủ quần áo cho mấy bà nè giường thì có mạnh thường quân đã hỗ trợ rồi à, niệm thì cũng đã có mạnh thường quân hỗ trợ rồi cái đó là phần riêng thì chừng nào mình tới những cái giai đoạn đó phước sẽ cập nhật sau còn chẳng hạn như là uh, tủ quần áo của mấy cụ nè tủ quần áo thì phước sẽ mua cái tủ mũ á cô chú anh chị tủ mà cao nè nó bốn ngăn á mỗi cụ thì sẽ xài hai ngăn hai cụ sẽ một ngăn hai cụ thì sẽ xài một tủ để cho nó tiết kiệm chi phí tại vì đồ của mấy cụ thật ra cũng không có nhiều nói chung là còn mấy lặt vặt cũng khá là nhiều chẳng nhiều lắm còn làm cái hàng gào, còn làm bản hiệu còn tùm lum ra hết trơn á thì uh, rất là lặt vặt không à mấy phần chính thì mình đã hết rồi phước cũng ờ, rất mong sự chung tay của mọi người để máy ấm sớm đi vào hoạt động nhé rồi thì bye bye và hẹn gặp lại vào tuần sau à